và video hôm nay cũng khá là đặc biệt luôn nha anh em anh em biết tại sao mình lại nói video hôm nay đặc biệt không ừ. thì đây anh em có thấy trên tay bọn mình đang cầm cái gì không đây xin giới thiệu anh em đây chính là một cái đồ để vẽ tranh đó mọi người và video hôm nay sẽ là như thế này hero team bọn mình sẽ ừ, mọi người trong hội anh em nè sẽ cầm một cái đồ để đi đi vẽ tranh và nhiệm vụ của anh em là phải đi vòng vòng đây để vẽ tranh chẳng hạn gì đi mình thấy cái bức tường này đây nha mình sẽ bấm vô bức tường nè rồi bây giờ mình sẽ thử mình vẽ cho mình à, một viên kim cương nha các bạn nha đây mình thử vẽ cho mình một viên kim cương nè cái trò này rất là vui luôn các bạn coi nha mặc dù phong vẽ hơi xấu các bạn thông cảm nha xin à, tôi vẽ viên kim cương mà nhìn giống giống cái trái banh của ta <laughs> ok đó hình viên kim cương nè vậy là nhìn giống viên kim cương rồi đúng không ok rồi tiếp theo tôi sẽ tô màu cho nó đó tô màu tô màu tô màu rồi đó xong bây giờ tôi chỉ cần bấm xong là tôi sẽ có được một viên kim cương ờ à, từ từ ờ à, đâu đâu rồi đâu rồi đây viên kim cương này bụp đó anh em thấy không có được viên kim cương nè ghê không ghê không ảo ma ổng à nobita quá trời và nhiệm vụ của anh em hôm nay nè là hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cầm cái cọ vẽ tranh này mọi người sẽ đi xung quanh và vẽ ra những cái món vũ khí mà mọi người muốn sau đó là à, tầm tầm lại là 10 phút đi 10 phút mọi người sẽ quay trở lại và chiến đấu với nhau bằng những cái loại vũ khí mà người đó đã vẽ ra nha ấy người nào người nào mà vẽ đẹp á thì sẽ được vũ khí đẹp người nào vẽ xấu thì vũ khí xấu thôi đó rồi ok bây giờ thì ba người anh em à, thiện lành của tôi đã đã gọi là sẵn sàng chưa nào sẵn yeah. Dạ. sàng sẵn sàng rồi đúng không nào vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau tản ra nào tản ra để cùng đi vẽ vũ khí nào anh em ơi rồi giờ yeah, mình, let's go mình mình mình sẽ đi về hướng nhà của sammy nha mấy bạn nha ok đi về hướng này rồi ok mọi người ơi và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả cái màn đi vẽ solo của mình nha anh em ok bây giờ mình sẽ phải đi vẽ thế là những cái món vũ khí để tí nữa mình có thể đương đầu với cả hội anh em được Trời ơi, khó quá ta, bây giờ mình vẽ cái gì ta? Đầu tiên mình nghĩ là trở động xanh gặp rô nữa trời. Thôi, rồi ờ, mình sẽ tìm cách là mình chui lên nhà Camui bạn đó, mình chui nhà Camui mình vẽ đi. Đấy vẽ vậy từ nhà Camui chắc Camui không mắng mình đâu. <laughs> ok anh em ơi, trời ơi cuối cùng thì bây giờ á cũng đã được vẽ rồi, hóng nãy giờ luôn các bạn ơi. Trời đất ơi, hóng nãy giờ luôn á. Ok bây giờ để coi coi là bây giờ mình nên vẽ cái gì đây. Bây giờ đang ở trường học nè. Ey yo, what's up? What's up con mèo? <laughs> Ê, thôi bây giờ cứ lên trên bệnh viện này vẽ là hợp lý nhất các bạn ạ à. à đúng rồi, mình sẽ lên sân thượng của cái bệnh viện này anh em ạ à. À, chỗ này hơi bị chống trải luôn. Ok, bây giờ mình sẽ tìm chỗ nào thiên thời để lợi nhân hòa mình vẽ các anh em ạ. À. Đây, mình sẽ qua bên đây để mình vẽ nha các bạn nha. Thì mình nghĩ rằng là mình sẽ vẽ cho mình đầu tiên là một cái kiếm kim cương đi. Mình bấm vào đây nè. Sau đó mình sẽ bấm lên. Đấy, và mình sẽ vẽ cho mình một mình một cái kiếm kim cương nha các bạn nha. Đánh nhau là phải có kiếm kim cương các bạn hiểu không? Đó, một cái kiếm kim cương nè. Đấy, một cái kiếm kim cương. Đấy, rồi sau đó là cái chui của cây kiếm Đấy, rồi à, mình sẽ vẽ ở đây một viên kim cương thì mình nghĩ là nó nó sẽ hiểu là mình đang vẽ kiếm kim cương á các bạn. Đấy, ok. Rồi sau mình sẽ tô màu nha. Mình sẽ chọn à, cho mình à, màu xanh nè để mình tô nè. Đó, cây kiếm kim cương. Đấy, xong rồi các bạn ơi, chắc là thành cây kiếm rồi, mình nghĩ là thành cây kiếm các bạn, cây kiếm kim cương nha. Không biết nó sẽ ra món đồ gì đây. Ok, để xem thử các bạn ơi. ui, Wow có được cái kiếm kim cương thiệt đấy bạn Trời ơi nó không rơi vô người mình bạn ơi Mà nó rơi nó rơi xuống xuống dưới đất Có cái kiếm kim cương rồi Đầu tiên là mình sẽ vẽ một cây kiếm Đấy vẽ một cây kiếm này Đó ok Đấy, bác chỉ chỉ mình chỉ vẽ xong mà yêu cầu mình vẽ phải đẹp nha anh em thì nó mới có đồ được chứ không nếu mà vẽ không đẹp là không không rất là kiếm cho mình đâu. Ok. Oh, đấy. Ok, rồi, vẽ xong cái kiếm rồi nè. Ủa, ủa kiếm đâu? Ủa cái kiếm đâu rồi? Ui, hay là mình vẽ xấu quá ta? Ôi giời ơi. cái kiếm kim cương mà. Đây từ từ từ mình thử, thử tô kiếm đấy mà. Tô kiếm này đấy. Ok. Đan. Chạy. Kiếm kim cương các bạn kiếm go cho nó đây. Ok, cái thứ mà tôi chắc chắn sẽ vẽ chắc chắn là một cây kiếm kim cương các bạn ạ. À không. Trước tiên thì chúng ta cần phải vẽ một cái mũ kim cương trước. Đây. Bây giờ nha, sẽ lên như thế này đó, cái mũ trong Minecraft sẽ như thế này nè. À, khoan từ từ, mình phải vẽ đúng. Đấy, mình phải vẽ đúng thì gọi là sức mạnh vũ trụ mới cho mình đúng đồ được anh em hiểu không đấy ok một sức mạnh từ vũ trụ sẽ cho mình một cái mũ kim cương hợp lý sao tôi vẽ xấu quá đây? Ừ, sao tôi vẽ xấu tôi vẽ lại bạn ơi tôi vẽ xấu quá ok vậy thế này đã cái này mới ra cái quần nè đấy ok rồi vẽ màu xanh vô là thành quần kim cương các bạn hiểu không tích đó quần kim cương áo kim cương có luôn hợp lý chưa hợp lý chưa đấy dễ kiếm kim cương nè tại vì anh em cũng biết đó là cái cái trình gọi là vẽ của tôi là nó đẳng cấp tới cỡ nào rồi đúng không cho nên là tôi chỉ hơi vẽ được vậy thôi à, kiếm kim cương thì tôi nghĩ là tôi sẽ vẽ đi đây đi đấy kiểu kiểu kiểu vậy kiểu vậy coi nó ra được không ta coi nó ra được không kiếm kim cương đâu sao có cái kiếm kim cương nữa chơi hả gì cái gì what the hell cái bộ áo giáp này à tôi sẽ tô màu luôn anh em rút kinh nghiệm lần trước tôi sẽ tô màu luôn đấy tôi vẽ thêm một cái cổ áo anh em đấy cổ áo này đấy ok đấy như thế này rồi ok đấy rồi giáp kim không phải cái xôn nữa cây thế rồi cái áo giáp cơ mà trời đất ơi cái xu nước đâu mà xu nước trời trời cho tôi cái, cái áo giáp đi trời ok bây giờ mình sẽ ờ, vẽ cho mình một cái ờ, gì đó đó giờ ta à, cái cung đi đúng rồi mình đánh nhau mình phải cần có cái cung bạn hiểu không mình sẽ bấm vào đây nè rồi mình sẽ vẽ cho mình một cây cung nha à, Không biết là tôi vẽ cây cung nó có ra được cây cung không đây Đó ok Nhìn thôi là chắc là biết cây cung rồi đúng không Ê, Ok mình nghĩ là như thế này Nhìn nhìn như thế này là nghĩ là là ra được cây cung rồi đó Ủa mà sao nó không ra ta chắc lâu quá vậy Ui ui ra nè ra nè hợp lý ui nhưng mà nhưng mà sao được có một mũi tên vậy ta trời một mũi tên thì sao đủ tôi cần phải nhiều mũi tên hơn tôi sẽ vẽ tôi nhiều mũi tên hơn nha các bạn nha tôi sẽ vẽ à, mũi tên nè ok sau đó tôi sẽ vẽ ở đây 64 mũi tên đấy là nó sẽ ra tôi 64 mũi mũi tên tôi nghĩ là như thế ok không biết là game nó có nhận ra tôi vẽ mũi tên 64 mũi tên hay không đây nữa ok oh yes ok có 64 mũi tên bạn ơi hợp lý hợp lý áo giáp trời ơi cái áo giáp khổ quá à bây giờ tại sao mình lại phải vẽ nhỉ không mình không vẽ luôn cái bộ giáp nhỉ ờ mình vẽ luôn cái bộ giáp đi như này cho dễ hiểu đây đấy một bộ giáp kim cương này đấy ok quần kim cương này đấy quần kim cương đấy tôi sẽ lấy cái nét đen này tôi tôi ông à, quên lấy cái nét màu xanh này tô lại tô lại đấy cho chuẩn này đấy ok đấy được chưa không phải trời đất ơi <laughs> cái gì vậy rồi bây giờ là có có mũi tên có được à, kiếm rồi có được à, giáp rồi nè bây giờ cần gì người ta chiến đấu thì cần gì nữa bạn à đúng rồi cần thêm táo vàng hợp lý tôi sẽ bấm vào đây tôi vẽ tôi một quả táo vàng nha các bạn nha lần này tôi sẽ vẽ táo táo vàng nè bạn ấy vẽ thế này sẽ vẽ cho nó cái ngọn táo nè đó cái này là cái cái, cái, cái táo nè ok vẽ màu vàng vô là thành quả táo vàng liền ok ta da táo vàng ok táo vàng táo vàng cho tôi táo vàng đi Ủa được có một quả bạn ơi Không được một quả là quá ít Tôi sẽ vẽ thêm Tôi sẽ gọi vẽ thêm 64 quả Trình hội họa của mình đỉnh quá Trời ơi trình hội họa của tôi đỉnh quá anh em ơi Tôi vẽ sao mà nó ra cái này luôn Rồi Đấy Ra cái súng Ra cái súng rồi Nó không ra cái súng luôn hả cây súng ơi cây súng ơi cây súng đâu rồi không ra cây súng luôn các bạn ơi à đây đây đây đây đây đây đây yes yes cuối cùng yes cuối cùng cũng đã có súng rồi có súng rồi ủa nhưng mà nó không ra băng đạn trời đất ơi các bạn ơi đây đây đây đây đây đây đây đây chính xác chính xác chính xác anh em ơi nó ra được cái băng đạn này ok đấy oh yes cuối cùng cũng ra được một bó rồi các bạn ơi ra được cái băng đạn rồi ok 64 quả nè vẽ theo sáu 64 quả ui cái gì vậy gì vậy ui hình như tôi mới nghe tiếng súng đúng không ta ôi trời ơi vậy là có một thanh niên nữa đã vẽ cho thanh niên đó một cây súng các bạn ơi à, như vậy là không được tôi phải vẽ tôi cây súng luôn ok bây giờ tôi sẽ vẽ tôi một cái cây uh, súng nha các bạn nha uh, súng nhắm đi nha ok tôi sẽ vẽ tôi cây súng nhắm nè đó tôi nghĩ như thế này nhìn thôi ra ra được cây súng rồi các bạn ok ra cây súng luôn rồi để xem có được cây súng không cho tôi cây súng đi tôi vẽ cây súng đi <laughs> cho tôi cây súng rồi xong chưa được cây súng bạn ơi hình như nó chưa nhận ra đây là cây súng thì phải ui ui được luôn rồi nè được luôn nè hợp lý hợp lý ô một cây súng nha ui nhưng mà cây này bắn không được chó rồi, cây súng này bắn không được các bạn ơi, cây súng này giỏng quá Xài không được, no Cho xin bộ giáp kim cương coi, đây bộ giáp kim cương như thế này Đấy sẽ vẽ đàng hoàng tử tế này ok bộ giáp kim cương Đấy, hoàn toàn như thế này bằng kim cương ấy bằng kim cương làm ơn làm ơn bằng kim cương cho tôi đi tôi vẽ chuẩn màu kim cương rồi mà tại sao không cho tôi bộ giáp kim cương vậy ok tiếp theo tôi sẽ vẽ cái mũ em tôi sẽ vẽ cố gắng hết sức đây đấy phải đẹp như thế này em ủa nó nó nó cho ra cái gì tôi đây đấy đúng rồi cái giáp kim cương thiếu cái mũ nữa cái mũ cái quần nữa cái mũ và cái quần nữa đấy vẽ một lần mà ăn được hai món nó mới vip pro anh em trời đấy ok đấy à thêm một món nữa này đấy ok đấy hai món kim cương ok đấy a đúp m nó phải gọi là hợp lý luôn <gasps> u đây rồi sai ơi thời của do đến rồi các bạn ạ à. thời của do đến rồi ok bây giờ đi vẽ cái giáp kim cương khó lắm luôn á các bạn cái này là trò này của chúng ta chơi khó lắm luôn ấy bởi vì là nó rất là ủa Sao nó ra cái bằng cây này Gì cây ấy Nó ra cái cây này không phải rồi Trời ơi Nó ra cái cây này là không phải các bạn ơi Tôi nghĩ là tôi sẽ vẽ luôn full cái body đi Mình hy vọng là mình vẽ full body Nó sẽ ra được cái giáp kim cương cho mình các bạn ơi Oh my god, thực sự là cái thử thách này khó mà. Đây đây đây, yes yes yes, chính nó rồi, chính nó rồi, chính là nó rồi. Ok ok. Đúng là nó rồi được các bạn ơi. Yes, cuối cùng của đây có có được giáp kim cương rồi anh em ơi. À đúng rồi các bạn ơi, sau khi mình vẽ cây súng thì mình phát hiện ra cây súng của mình vẽ xấu quá cho nên mình nghĩ rằng mình có cái này hay hơn nữa bạn. Bây giờ nha, mình là mình có vũ khí là táo vàng nè, cung tên nè, rồi kiếm nè, áo giáp rồi nè. Bây giờ mình nghĩ là mình cần phải có thêm cho mình à, một người bạn. À đúng rồi, đầm đồng đội bạn ạ, à. đồng đội đúng rồi. Tôi sẽ vẽ đồng đội của tôi nha. Mà trong game Minecraft á, muốn có đồng đội thì chúng ta cần phải có một con chó. Ok, thì tôi sẽ vẽ cái quả trứng nè, vẽ hình cái quả trứng nha. Con chó. <laughs> không biết nhìn ra con chó không ta? Không biết nhìn ra con chó hay ra con mèo ta. Giờ tôi đang tôi đang không biết nó ra con gì đây nữa nè. Bây giờ quả quả trứng nè. Ok, chỉ giống mũi tên vô quả trứng hình con chó. Rồi nó ra không biết nó sẽ ra quả trứng hình con gì đấy bạn. Ui trời, tính ra tôi vẽ cái quả trứng hình con chó chứ tôi đâu có phải là tôi tôi vẽ cái nón hình hình hình con gấu đâu trời ơi trời nó ra sai rồi no không phải không phải không phải món này không phải món này để mình vẽ lại bạn ơi không phải không phải trong game minecraft thì chắc tôi vẽ bé mưa đi ha chắc là nó nó sẽ biết á ok game minecraft bây giờ tôi có thêm bé mưa nhưng mà tôi tự vẽ bé mưa thử coi không biết nó có ra được <laughs> có trứng trứng của con mưa không đây ok à đây có rồi bạn ơi trứng bé mưa sáu tư quả hợp lý rồi ok bây giờ tiếp theo nữa thì chúng ta cần phải vẽ đồ ăn cho mưa nha thì mình sẽ bấm vào đây mình sẽ vẽ cho mình à, cục xương nè để cho bé cho cho bé mưa cục xương nè để mình gọi là thu, thuần phục bé mưa bạn ơi ok thuần phục bé mưa yes ok bạn ơi có được cục xương rồi đó bạn lụm được cục xương rồi nè quá xịn luôn rồi vậy thì bây giờ tôi sẽ thuần phục bé mưa nha các bạn nha đặt mấy con chó này nè ok sau tôi thuần phục nó lại nha đồng phục nó, tôi sẽ có được đồng đội bên cạnh các bạn ơi tôi sẽ không lo bị ờ, người ta tấn công nữa ai tấn công tôi là mấy mấy ờ, mấy bạn mấy bạn chó của tôi sẽ tấn công là người đó liền bây giờ mình để coi coi là bây giờ mình cần uh, món đồ gì nữa để đánh nhau ông ta rìu thì mình cũng đã có rồi nè cung thì cũng đã có rồi súng thì cũng đã có rồi ok bây giờ tôi kiếm mọi người tôi đi nghịch cái coi không cần <laughs> tôi lại kia tôi nghịch tí các bạn tôi lại đây tôi lại tôi nghề nghịch một tí ui trời ơi bạn ơi cây đó tấn công tôi no no no ui ui ấy à anh em anh em bé chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy oh oh my god bắn nè bắn nè tấn công đi bạn cho tấn công đúng rồi hay quá bạn ơi tấn công cái đó cho tôi à, trời ơi chó nó cắn trời ơi tôi chưa nghĩ tới điều này luôn á mọi người oh my god tôi chưa nghĩ tới điều này luôn á iron rồi chạy mất tiêu các bạn ơi thôi thôi bỏ đi bỏ đi ok bây giờ mình sẽ đi mình vẽ cái khác nha các bạn nha ok các bạn ơi bởi vì là tôi thấy là kairon đã sử dụng một cái khẩu súng để bắn tôi rồi cho nên tôi nghĩ rằng là à, vũ khí chúng ta không thể nào đỡ được cái khẩu súng ở đâu tôi nghĩ là tôi cần phải vẽ tôi một thứ nó phải mạnh hơn cái khẩu súng đó đây tôi sẽ vẽ tôi quả lựu đạn các bạn ơi tôi hy vọng là nó sẽ ra được quả lựu đạn mọi người ạ à. quả lựu đạn là như này tôi nghĩ là nó sẽ ra quả lựu đạn các bạn không biết được không à đây được nè Wow Được quả lựu đạn rồi Có quả lựu đạn rồi nha bạn nha Ok rồi đấy Bây giờ là mình đã vẽ gần hết mực của cái cây bút của mình rồi bạn ơi Không biết là có đủ vũ khí chưa đây nữa Ui ở bên kia vẽ cái gì mà nguyên một con skeleton to vậy Ôi trời ơi trời, trời, Ông nào vẽ nguyên con skeleton to dữ vậy chạy Thôi chạy chạy chạy Bây giờ mình sẽ qua đây mình vẽ tiếp nha à, Cái khiên Cái khiên đây không phải cốc bia đâu <laughs> cái khiên đấy cho xin cái khiên ok vẫn chưa có khiên đây em ạ cày tê cho tao mấy cái gì tao lao cái cửa không ngay sau một thời gian suy nghĩ thì tôi cảm thấy rằng là bây giờ á mực của cây bút này á chỉ còn vẽ được thêm một lần nữa thôi cho nên tôi nghĩ chúng ta cần phải vẽ một cái vũ khí để nó, nó xịn sò nó mạnh mẽ hơn các bạn ạ à. bây giờ mình sẽ vẽ cho mình một cây ak đi các bạn ơi mình nghĩ là vẽ cho mình một cái súng ak thì nó sẽ là hợp lý nhất mọi người ạ à. ok rồi ok bây giờ là có khẩu súng ak để coi nó ra được khẩu súng ak không Đưa khẩu AK luôn bạn ơi Xịn xịn xịn Hợp lý hợp lý Ủa hình như nãy có ông nào vẽ cái cái đám cỏ ở chỗ này đúng không Rồi bây giờ AK thì có rồi nè Nhưng mà mình lại không có đạn các bạn ạ à. Mình cần phải vẽ đạn Ok tôi sẽ bấm vào đây Đấy, Vẽ một cái băng nè Đó ok Tớ sẽ vẽ thêm mà viên đạn nha các bạn nha Ok Rồi tôi nạp đạn thử nha các bạn nha Ui hình như là nạp được rồi nè Ui ở trước mặt tôi tôi thấy có mít tê dịch các bạn Ok Vậy bây giờ chúng ta đã có được đầy đủ vũ khí rồi Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta sẽ chiến đấu với nhau rồi các bạn ơi vào như thế nào let's go rồi ok sau một thời gian vẽ tranh thì mình thấy được rằng là hội anh em của chúng ta ai cũng vẽ áo giáp kim cương hết mình không biết là hội anh em vẽ đẹp như thế nào nhưng mà cũng ra được áo giáp kim cương chứ riêng mình là mình thấy là mình vẽ đẹp rồi các bạn ơi nhìn thôi là biết liền <laughs> ok rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia ra để đánh nhau trước nha thì đầu tiên sẽ là à, trưởng team cùng với lại là ông chùm bắt cua siro official sẽ là người đánh nhau trước nha các bạn nha và người nào mà giành được chiến thắng á, thì sẽ đấu với người tiếp theo ok rồi thì <laughs> hai người đánh nhau hai người đánh đánh đánh nhau trước đi ok rồi chuẩn bị nè một trước khi quạt nhau cho tao chia sẻ một câu trước khi tao thua được không tao đã cố gắng vẽ cái thiên rồi tao rất cố gắng vẽ cái thiên rồi đây tất cả những gì tao nhận được đây Ủa sao anh vẽ cái khiên mà ra cái cửa kì Anh vẽ cái khiên ba lần rồi nó ra ba cái cửa một cái nữa đang đặt trong nhà cái mùi à Em thì em em không có vẽ được khiên em em gì em, em, em không vẽ khiên em vẽ cây súng nó quăng cho em được cái cây súng lục bé tí tẹo ok Thôi được rồi bây giờ là dịch với lại rồi chuẩn bị đánh nhau chứ đi Em vẽ em bày chó okay. lại đi coi không Vô Vô rồi đánh nhau đi để coi xin với lại bánh dịch thôi chà bây giờ bây giờ luôn thôi thôi thôi anh phải đánh đi chúng vào đầu <laughs> chúng vào đầu <laughs> Anh bạn à <laughs> Tôi đã không có kiên rồi đó anh bạn à Ủa sao anh cầm cái súng bé tí tẹo dịch Còn Siro cầm cái súng to vậy Ôi trời ơi Bởi vì anh vẽ đẹp quá nên mà là Nó là cái này thôi chứ còn giờ phải đánh gì nữa Thôi Đẹp chúng anh em ra trời ơi nhau Chính đánh gì nữa Rồi, rồi. đi ổng đi rồi Đi ổng đi Ôi vô Ai biết không? Ủa sao em mới chơi vậy tao? Đây giờ Sim đang bị tấn công bởi bởi bị đau ta chúng ta chúng ta chúng ta có thể núp được. Trời ơi bạn ơi. Ok ok đấy. Núp núp núp núp núp núp. Như đây đang thấy thì Dịch Siro đánh nhau nó căng thẳng. Ai cha. Ui ơi, Ui da căng vậy. Ui trời căng vậy. Yes. Yeah. Dịch tôi rồi. Wow. Vâng, và Mr. Dịch đã là người phải nằm xuống các bạn ơi Vậy thì người tiếp theo chiến đấu chung với Siro sẽ là Kyron TV Mình quýnh lộ hả? Ờ ha, vậy giờ mình với bạn quấn quấn quấn nhau trước đi Rồi vô vô vô vô vô vô vô vô đi bờ gồ vô đi bờ gồ vô dạ, tôi tôi thích dùng bằng kiếm nè giờ chơi không chơi bạn ơi ồ mình ờ, nhưng mà mình kiếm ra súng mà kệ bạn giờ ờ vậy bạn thích dùng súng cho dùng súng luôn dùng súng dùng súng dùng súng ấy da bắn không súng okay. gì đâu mà rồi chuẩn bị nè ba hai một vô à, đổi đổi đổi đổi đổi đổi đổi <laughs> đổi đổi nè đổi nè ủa tính ra là cây Kairon xài súng lục các bạn ơi còn mình là mình xài AK <laughs> chưa kịp làm gì chết chưa kịp làm gì chết queo rồi ờ, ok rồi vậy là coi như cây đó thua phong thắng <laughs> đầu tên rồi người tiếp theo chiến đấu với nhau sẽ là phong cận và siro siro đã sẵn sàng chưa đâu ơi nhìn cái bầy chó nó nhìn sợ à Siro đôi sẵn sàng chưa? Yên, yên tâm đi anh còn nhiều nữa. Giờ anh đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị chiến đấu nè. Em sẽ thu thập, em sẽ thêm vài con nữa nè. Anh không chịu vẽ rồi, cho. sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi. Ok, giờ anh muốn anh em chúng ta chơi bằng súng hay chơi bằng dao? Giờ chơi bằng dao đi. Giờ chơi bằng dao. Ok rồi, kiếm nha. Tiến lên. Siro Ôi nhưng mà A là không có kiếm, A là không có kiếm các bạn. Ai da, cho tôi đi anh. Ai da. Tấn công đi. Đúng rồi, tấn công đi mấy mưa. Hay lắm mưa ơi, hay lắm. Siro nè. Siro nè. Ok chết sao mày đúc cung Ủa bay mau ơi bay mau ơi Sao ăn có hai trái đâu chứ mà nó đúc cung ba Nó không bằng kiếm, Tại vì anh không có đồ ăn Còn xíu máu à Vậy hả Vậy hả Giờ này ừ. em chơi quân tử này Em cho anh nè đồ ăn nè lại đây Đó Ê tính ra tao chết hồi đầy máu luôn hả mày Thì cho anh một quả đi anh ăn vô anh có thêm hiệu hiệu ứng hiểu không Ok vô vô Rồi xài kiếm đúng không Đấy nhào vô nhào vô Sao sao nó cầm cầm cái súng em mày Trời ơi đạn có bom kìa Ây da cái lũ này cái đã Siro Siro Ui ui Tấn công đi bé mưa Đúng rồi tấn công Tấn công đi mưa Hay lắm mưa ơi Tấn công đi mưa Ui ui Làm gì em Tính làm gì kìa em Tấn công đi mưa Phía trước là phòng cận tấn công Phía sau là bé mưa tấn công Hay quá Tấn công Siro Siro Siro Siro Siro Ui ôi mưa nhiều thay Mưa ơi Nhiều mưa lắm Nhiều mưa lắm <laughs> Không chạy được đâu Không chạy được đâu Siro À đặt block hả Đặt block trốn mà Siro siro nè tấn công ôi trời ơi tay bị chó cắn sao tay bị chó cắn này ui ui ui tay bị chó cắn à nhào vô đây nhào vô đây nhào vô đây siro ấy à, tấn công đi mưa phía anh sẽ tấn công từ từ phía trước còn mưa tấn công phía sau hay quá bị chó cắn chết rồi quá xịn luôn bạn ơi bạn thấy không đó thấy không không cần biết uh, gọi là anh em tao yếu chứ gì ta ừ, gì ta tao yếu nhưng anh em tao đông các bạn hiểu không đấy bạn hiểu không đặt ra mấy mấy mấy bet mưa cái là coi như là giành chiến thắng dễ dàng liền quá đơn giản <laughs> ok và anh em ơi và anh em thấy rằng là video hôm nay mình là Kairon Mr.